Chào các bạn đến với tin nóng 24 trên 7 mới cập nhật liên tục hàng ngày. Nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ tin tức mới. Rắn đẻ con hay đẻ trứng? Trước tiên phải nói rằng tôi rất ghét rắn, chính xác hơn là tôi sợ rắn, và các thể loại không chân tương tự như chăn, run, trùng, đỉa, vắt, vân vân. Nói chung là tôi sợ cái giống không chân hoặc rất nhiều chân, như rết. Đã bao giờ bạn nhìn thấy tận mắt một ổ đầy trứng rắn chưa? Nếu là lần đầu tiên, tôi cám đoan bạn sẽ trợn tròn mắt bởi sự bất ngờ, kinh ngạc và có lẽ kèm theo đôi chút sợ sệt. Bạn thấy một ổ đầy trứng rắn, bạn khẳng định rắn đẻ con, nếu vậy bạn đã nhầm lẫn lớn, giống như tôi khi còn nhỏ. Bài viết này sẽ trả lời thấu đáo cho bạn câu hỏi, loài rắn đẻ con hay đẻ trứng? Thực tế nói rắn đẻ con hay đẻ trứng đều đúng, nhưng chưa đủ, do trong tự nhiên có rất nhiều loài rắn khác nhau, tập tính sống và sinh sản mỗi loài cũng khác nhau, chắc hẳn mọi người sẽ thấy ngạc nhiên. Rất nhiều người kể cả tôi đều cứ nghĩ rằng nó đẻ trứng, và thật sự rất nhiều loài rắn bắt đầu tiếp cận với thiên nhiên đều từ trong vỏ trứng chui ra. Tùy theo mỗi loài mà số lượng trứng mỗi năm của chúng cũng rất khác nhau. Có loài kế hoạch hóa gia đình rất tốt một năm chỉ lọt ra từ 2 đến 5 trứng, nhưng nhiều loài khác thì không nghĩ như vậy. Một năm chúng cứ đẻ vài chục trứng, riêng loài chăn gấm thì dao động từ 80 đến 100 trứng. Quả trứng đạt danh hiệu của năm, rắn thông Louisiana, một loài rắn nước hiếm ở Bắc Mỹ có thể đẻ trứng kích cỡ khá lớn với độ dài 13cm và rộng 5cm. Thường thì đa phần động vật nào đẻ trứng sẽ có hành động xây tổ để ấp trứng, nhưng chăn rắn thì không. Chỗ nào yên tĩnh, thoải mái, an toàn như hang hốc, gốc cây. Là đẻ được, có một số con siêng năng hơn thì tha cỏ rác vào nơi đẻ để làm cái tổ đơn giản. Thế nhưng, Ấn Độ từng có một trường hợp ghi hữu hài hước về rắn hổ mang đẻ trứng ngay ngoài đường đang đông đúc xe cộ, con người qua lại. Nguyên nhân là do nó bị một người đàn ông đuổi ra khỏi nhà lại đúng cơn đau đẻ, không thể nào kịp đến chỗ kín đáo nên nàng ta đành đẻ luôn trên đường vậy. Sau khi đẻ trứng thì một số loài mặc kệ, bỏ đi để con tự nở ra tự sống tự chết. Nhưng những loài rắn hổ mang, hổ chúa thì cẩn thận hơn. Chúng đẩy trứng dồn thành một đống rồi phòng thân quanh ổ trứng để ấp. Thời gian ấp thì tùy loài, thông thường là từ 2 đến 3 tháng. Chúng sẽ chờ đến khi trứng nở ra. Các con chui đầu ra được thì chúng mới đi khỏi. Mà trong thời gian ấp, chúng ít khi rời khỏi ổ và rất hung dữ. Khi đi kiếm ăn chúng cũng phản ứng quyết liệt, tấn công dữ dội hơn. Chăn khổng lồ anaconda Quý vị nào hay xem mấy phim về chăn Nam Mỹ thì đã biết loài chăn này. Chúng sống ở lưu vực sông Amazon, thuộc hàng trị đại trong giới không chân, dài tới 9 mét và nặng 250 kg. Anaconda con được nuôi lớn trong một cái bọc noãn, thường có màu cam và thông qua nhau thai để tiếp nhận dinh dưỡng từ mẹ. Chúng ra đời từ đường hậu môn và sau đó tự đi kiếm bữa ăn đầu tiên trong đời của mình. Nhưng có thể chính chúng là bữa ăn của loài cá pizza nhà nếu như hiểu mạng. Để có thêm sức lực dặn đẻ thì Anaconda mẹ phải ăn cả lớp bọc noãn của con và đôi khi là ăn cả con mình nếu nó chết ngay khi sinh. Một lứa đẻ ra thành công của chăn cái Anaconda có thể lên đến 40 nhóc, và tùy vào hứng thú đột xuất, vui buồn bất chợt hay cơn đau đẻ đến bất ngờ mà mấy mẹ chăn khổng lồ này có thể sinh con ở trên cạn hoặc dưới nước. Rắn lục đuôi đỏ Đây là loài duy nhất trong dòng họ rắn lục đẻ con chứ không thèm đẻ trứng. Sau khi giao phối, trứng được thụ tinh ngay trong bụng rắn nữ rồi phát triển thành bào thai. Trải qua 9 tháng 10 ngày, à không, hai tháng thôi mọi người ạ. Qua hai tháng thì nó bắt đầu trở dạ và sinh con. Nếu xui xẻo đụng phải sản phụ rắn lục đuôi đỏ khi mang thai thì xác định, thời gian này chúng rất hung hăng nóng nảy và tập trung nọc độc nhiều nhất. Cũng tương tự, rắn con ra khỏi cơ thể mẹ qua hậu môn, nhưng với cơ thể không được to lớn và khỏe mạnh, dẻo dai như loài chăn, rắn mẹ sẽ phải tự nứt toạc thêm hậu môn cho rộng ra để con nó được chào đời. Vì hành động cao cả đó mà sản phụ lục đuôi đỏ cũng chết sau khi sinh. Đối với các chị em phụ nữ lục đuôi đỏ thì thời gian sinh con cũng là thời gian cuối cùng trong cuộc đời. Một lần sinh con thì rắn lục đuôi đỏ cho ra từ 7 đến khoảng 16-17 con. Mỗi đứa con dài trung bình 12 đến 18 cm và bị già trước tuổi. Y ra giống hệt rắn đã trưởng thành ấy mà. Trộm vì chúng cũng rất khỏe mạnh, có thể tự phá màng úi bao bọc để trườn ra ngoài. Chăn boa con to, còn gọi là chăn xiết mồi, một loại rắn lớn sống ở châu Mỹ. Chúng mang thai bằng túi noãn hoàng và truyền trực tiếp chất dinh dưỡng vào túi noãn, Rắn Ovovivipa, đây là một trong ba nhóm rắn tôi đã nêu ở trên. Loài này khác thường hơn một chút, chúng mang thai bằng trứng nhưng khi rắn con chui ra lại bằng cơ thể nguyên vẹn, còn vỏ trứng thì vẫn nằm trong cơ thể rắn mẹ. Điều này đã được các nhà khoa học lý giải rằng, thông thường những loài rắn đẻ trứng hay sống ở vùng khí hậu ấm áp, với điều kiện nhiệt độ, mặt đất thuận lợi cho trứng nở, nhưng có một số loài lại sinh sống ở vùng khí hậu lạnh, thật sự rất khó để dưỡng trứng nên chúng sinh con bằng cách đẻ trứng thai, hay còn gọi là noãn thai sinh, một hình thức sinh sản mà phôi thai phát triển từ trong trứng tồn tại trong cơ thể mẹ. Sau khi thụ tinh, trứng nằm lại trong ống dẫn trứng đến khi nở thành con và ra đời. Một số loài rắn đẻ con có nhiều ở Việt Nam, rất đa dạng, đèn trì, đèn kim, đèn khoanh, một loại rắn biển, rắn hai đầu đỏ, rắn bù lịch, rắn bông súng, rắn bông trì, rắn bông Trung Quốc, rắn dâu, rắn di voi, rắn lục mép trắng, rắn lục đuôi đỏ, các loài thuộc giống rầm di. Riêng rắn đèn kim thực hiện rất tốt kế hoạch hóa gia đình mà nhà nước ta đề ra, chỉ đẻ một con mỗi lứa, rắn dầm di cá đẻ tám con. Đặc biệt, loài dầm di cáp ở vùng sông nước Nam Bộ lại chơi lớn thử xem ai có trầm trồ là đẻ tới 32 con. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thiên Tạo, chuyên gia nghiên cứu về rắn độc ở Việt Nam, với hàng nghìn mẫu vật cũng như mẫu bệnh phẩm các loài rắn được xếp gọn gàng trong các tủ, các lọ, các chai và các hộp. Phòng thí nghiệm của phó giáo sư, tiến sĩ, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thiên Tạo tại Bảo tàng Thiên nhiên được ví như một bảo tàng vật phẩm mẫu đa dạng đối với nghiên cứu rắn tại Việt Nam. Mẫu vật của khoảng gần 150 loài rắn và nọc độc của 20 loài rắn độc ở đây là kết quả thu thập về các loài rắn. Nọc độc rắn ở đây là kết quả của hàng trăm chuyến đi thực địa khắp các cánh rừng ở Việt Nam trong hơn 15 năm làm nghề của anh Tạo. Sinh năm 1982, anh Tạo là người yêu thích khám phá các loài bò sát như rắn, ếch, nhái, tại vườn nhà và trên những cánh đồng quê hương từ lúc bé yêu thiên nhiên và ham mê tìm hiểu loài rắn lại tiếp nối khi anh học theo học chuyên ngành động vật xương sống. Khoa sinh học, Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội cũng như nghiên cứu chuyên sâu về các loài rắn độc sau này. Ở Việt Nam, nhiều loài rắn, trong đó có các loại rắn độc như hổ mang, cạp nong, cạp nia, rắn lục xanh, nên nếu ai đó không may bị tai nạn rắn độc cắn có thể gây tử vong hoặc để lại những di chứng, tàn phế. Mỗi năm theo ghi nhận có khoảng 300.000 trường hợp bị rắn cắn và công tác điều trị rất tốn kém ở các bệnh viện. Vì vậy, Việc nghiên cứu các công trình về rắn độc đặc biệt phát triển sản xuất huyết thanh kháng nọc rắn được xếp vào danh mục các nhóm thuốc thiết yếu phải có của Tổ chức Y tế Thế giới, trong đó có Việt Nam. Với hơn 200 loài rắn, trong đó khoảng 25% là rắn độc. Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới chế tạo ra huyết thanh kháng nọc rắn đặc hiệu và người Việt Nam cũng là người đầu tiên trên thế giới được sử dụng huyết thanh kháng nọc rắn. Việt Nam đã điều chế thành công các loại huyết thanh kháng nọc rắn hồ đất, lục tre, hồ chúa và tràm quạp, nhưng một số loại huyết thanh khác vẫn phải nhập khẩu. Sản xuất được huyết thanh để tự chủ trong công tác điều trị rắn cắn tại Việt Nam là chiến lược lâu dài mà Bộ Y tế chủ trương thực hiện nhiều năm qua. Hiện Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai đang nghiên cứu giai đoạn 3 phát triển sản xuất huyết thanh kháng lọc một số loài rắn độc như hổ mang, rắn cạp nia và rắn choảng quạp để đưa vào công tác điều trị rắn độc cắn. Khát vọng có những công trình nghiên cứu sản xuất huyết thanh kháng nọc rắn là tâm huyết mà Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thiên Tạo đã kết hợp với Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai từ hàng chục năm nay. Anh đang tập hợp và huy động mọi nguồn lực để tiếp tục nghiên cứu, xác định chuẩn loại, nhân nuôi cung cấp ổn định nọc rắn độc, bước đầu phát triển sản xuất trên quy mô phòng thí nghiệm. Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai thường xuyên chia sẻ hình ảnh các loài rắn độc và gửi các mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân bị rắn cắn để phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thiên Tạo giám định, hỗ trợ các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân một cách tốt nhất. Anh Tạo cũng đã nhiều lần đến bệnh viện cùng các bác sĩ chẩn bệnh khi bệnh nhân cấp cứu nguy kịch do rắn cắn. Sau nhiều năm lăn lộn nghiên cứu từ thực địa đến mẫu vật phẩm của bệnh nhân bị rắn cắn, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thiên Tạo đã xây dựng được cơ sở dữ liệu ban đầu về dịch tễ rắn độc và xác định được các loài rắn độc thường gặp để có cơ sở khoa học quan trọng cho công tác nghiên cứu phát triển sản xuất huyết thanh kháng nọc độc của một số loài rắn thường gặp. Những nghiên cứu chuyên sâu của phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thiên Tạo đã có thể sàng lọc được một số loài rắn độc phổ biến. Anh đã xây dựng dữ liệu về hình ảnh và phân bố chi tiết từng loài rắn độc ở Việt Nam. Những hình ảnh chụp về rắn cũng như quá trình lấy nọc rắn đều do anh và nhóm chuyên gia quốc tế thực hiện mà người tâm huyết hỗ trợ anh là giáo sư Nikolai Ro. Viện Hàn Lâm Khoa học Nga. Đây được coi là những hình ảnh về rắn độc bản quyền tại Việt Nam, với nhiều hình ảnh quý không dễ chụp được về rắn và động vật hoang dã trong thiên nhiên. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thiên Tạo cũng là nhà khoa học trẻ đầu tiên của Việt Nam trong lĩnh vực sinh học được chọn là thành viên của Viện Hàn Lâm Khoa học Thế giới nhiệm kỳ 2018 đến 2022. Anh được hội đồng chức danh nhà nước công nhận đạt chuẩn phó giáo sư năm 2019. Tại các diễn đàn khoa học nghiên cứu về rắn và động vật hoang dã, các bài trình bày của tiến sĩ Nguyễn Thiên Tạo đã mở ra những cơ hội hợp tác mới cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại Việt Nam. Cảm ơn mọi người theo dõi tin nóng 24 trên 7. Hãy nhanh tay nhấn nút đăng ký kênh sẽ cập nhật được những tin tức mới nhất. Xin cảm ơn.